chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy mối tình như gió như mây nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng diều êm ngày thơ có khi trong tim thức ngỡ là mơ câu chuyện đã dấn xa xôi niềm riêng không ai biết tới hai người sống ở hai nơi từ lâu không đi sẵn lối chỉ thương có người vẫn hỏi dình dư nhiều luyến lưu mỗi khi như đôi mắt biết như thời chưa biết buồn đau ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mắc một thứ gì không ai hiểu thấu vì tình yêu những trẻ con thì vu vơ nhanh qua đâu nghĩ rằng từng từ đến dài như thế đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác sau tên người vẫn vậy có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mắng thôi tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn Có chàng trai lũng xuân xanh Ngược xuôi bông chen đắng khanh Môi tình cứ thế phai nhanh Dường như thôi không nghĩ đến Ính lỡ cô cô gái làm dịu em hồn đã khô Dẫu không có đôi mắt giống mùa thu chuyện đang lẽ xa xôi niềm riêng không ai nhắc tới nhưng rồi ngăn cánh xa khơi một hôm cơn mưa dâng lôi thấy cô gái nằm mây khiến thôn thức như lúc đầu và người đó đôi măng biết nhưng giờ đã biết buồn đau ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha chàng trai bơ vơ yêu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua đâu nghĩ giờ từng từ đến dài như thế đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác sau tên người vẫn vậy có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mắng thôi tay công chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bội trọn đời có chàng trai vĩnh lên cây lời yêu thương cô gái ấy có chàng trai vĩnh lên cây lời yêu thương cô gái ấy có chàng trai vĩnh lên cây